tháng 2 thì à, không có ngày 29 đúng không ạ thì chúng tôi viết lộn đúng chưa từ ngày 01 đến ngày 02 của tháng à, tháng 3 thì à, chúng tôi viết lộn như thế này thì ngày tới ngày hôm nay là ngày 71 đây thì video là video của ngày hôm kia mọi người nhé hôm qua tôi chưa về cho nổi cho chúng ta cho nên chúng tôi không thể uh, uh, lên video được và chúng tôi có lên video ở ngày uh, ngày uh, 28 đúng chưa chúng tôi có lên video ở ngày 28 tháng 2 thì uh, chúng ta có dự đoán tất cả anh chị em chúng ta trên khung hai ngày ngày 02 không trên anh em ngày 01 đến ngày 02 thì, thì à, ở trên trên đây thì chúng ta có viết đó là ngày 29 đến ngày 30 thì à, chúng tôi cũng không à, quên đi đúng vậy chúng tôi đã, bị lạc quên về cái vấn đề xem lịch cho nên là chúng tôi đã viết những ngày như thế này 29 đến 30 thì anh chị em chúng ta mong là tất cả anh chị em nên thông cảm cho đúng kênh của chúng tôi mọi người nhé và ngày hôm nay thì là ngày cuối cùng của khung đầu tiên của tháng 2 đúng chưa thì uh, chúng tôi có dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta là song thủ 21 71 thì uh, tới ngày hôm nay lô tô 71 đã nổi cho tất cả anh chị em chúng ta đúng chưa đó là nổi chúng ta ngày thứ hai đấy thì ngày hôm nay rất là vui khi mà chúng ta đã hoàn thành được cái đường cầu ở trên 771 ờ, ngày hôm nay ở trên uh, video này và ở trên alo thì chúng ta đã tưng bừng rực lửa với dàn đề 10 số cũng như là em về phần uh, bạch thủ lô độc thủ lô luôn mọi người nhé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 Facebook, Zalo cũng như là tất cả các kênh diễn đàn đăng mạng trên ờ, cái mạng xã hội mọi người nhé để ờ, nhiều người biết rằng là kênh của chúng ta đang ờ, đã và đang chia sẻ những đường cầu tỷ lệ cao như thế này ok chưa <clears throat> rồi thì ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đưa cái dự đoán tất cả anh chị em chúng ta đây <clears throat> rồi ok và chúng ta đã bước sang một trang giấy mới rồi thì uh, lô không hai ngày Hoàng Nam Zalo của tất cả anh chị em ở đây Zalo 0394751262 mọi người nhé ở trên Zalo hỗ chúng tôi hỗ trợ đó là thu phí sau giờ quay này cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm này và trong chương hiện tại thì chúng tôi chúng ta sẽ chắc chốt thằng thằng à, tháng 3 đúng không ạ chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 3 năm 2023 <clears throat> với cặp song thủ lô tô đó là 0110 mọi người nhé song thủ lô tô 0110 chúng ta sẽ dự và cho tham khảo trong khung 2 ngày đó là ngày 03 đến ngày 04 ok chưa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 sẽ nổ chậm và cũng có thể là có những khung nó sẽ không nổ cho nên chúng tôi không đảm bảo những con số tham khảo ở trên video này được đấy cho nên anh chị em chúng ta có thể tham khảo thôi đấy còn anh chị em này chúng ta đang còn cần số chuẩn số vip muốn chơi tô quất lớn thì anh chị em chúng ta hãy liên hệ với chúng tôi nếu anh chị em là chúng ta chơi nhỏ thì chúng ta có thể vào phí tuần mọi người nhé đấy vào phí tuần đấy thu phí nhỏ nhẹ thôi cho nên anh chị em chúng ta hãy à, vào zalo của chúng tôi để tham khảo còn à, chúng ta không nên à, mỗi ngày chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền rồi thì chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to con lớn và những những con số bất kể các kênh khác bất kể các cái video khác mọi người nhé cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ok chưa <clears throat> về ngày mai là cái đường cầu ngày mai là ngày 03 của tháng à, của tháng 3 thì những những đường cầu phải nổ vào ngày mai chúng tôi đã sẵn sàng tất cả anh chị em chúng ta rồi đấy mỗi ngày luôn anh chị em chúng ta nhá đấy, ngày mai cũng như là các cái ngày sau